tình yêu đó phai mờ như hoa nở không màu càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau đành ngừng nói đau này chết lặng giữa trời mây hằn lại sâu trong trái tim tao giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói sao cuộc đời lắm phong thơ one from tình đã lớn chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ chỉ là nỗi đau thổn thức chỉ là nhói thêm một chút chỉ là nước mắt cứ sưng sưng tìm về ký ức cố xóa đi đoàn tình gắn sơ rồi lại trở vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ mãi chìm đắm trong lòng nhớ chẳng tình vẫn không ngừng Trời không ngờ tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau đành ngôn nói bao ngày chết lặng giữa trời hận lại sâu trong trái tim bao vây giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói sao tay đoàn tình ban sơ rồi lại chớ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ mãi chìm đắm trong lòng lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ em đến quá ngu ngơ, tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau giữa trời mây hằn lại sâu trong trái tim hao gầy giờ đây chúng ta là hai người dưng khác là buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra cuộc đời lắm vô cương sao cứ mãi vẫn vương tự mình ôm lấy tấm thương riêng mình chỉ là anh cô trai luôn ấm hơn bước về phía nắng nóng tìm em thế mà cơn mưa đến sao hết khi niệm chỉ còn lại sáng xa nỗi nhớ giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra cuộc đời lắm vô thường sao cứ mãi vẫn vương lấy tốn thương riêng mình tự mình ôm lấy tổn thương riêng